Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha anh em ơi Và ở video này thì Khải sẽ ép tiếp tục uh, sự kiện 30 tháng 4 Anh cho anh 20 búp nha anh em Anh 20 búp nè, anh này nó mắc và là một tật rồi nhưng mà Khải muốn anh để nó up cấp nè Để cho bang khỏe nè Rồi cái này Khải đầu tư cho bang Thì giờ mua nghìn cũng Rồi ép nha anh em Đó, mỗi thứ một nghìn Ok chưa Rồi không biết đủ không ta Rồi ép này, ghép súng trường AK cả tiếng ok đây nút nha anh em anh em đang xem thì cho khả một like chia sẻ chơi nha anh em ơi sao lăn sẽ thối chạy đây thế có con ngựa khác không không mai anh bóp, uh, mai anh em anh bóp nữa lại mà anh boss có mà thiếu cha gì cho nó cởi người tầm thường cũng được mà anh boss thiếu cha gì rồi anh nghĩ Vân giờ cười túc xương ờ cởi túc xương đi mai có giờ dịch từ nam đi kìa hả ờ tí vũ đợi được lại ở đâu ở đâu à vũ đợi kia mới ăn event này tới vũ đợi luôn luôn anh nghi vần em ơi cái gì đây đây anh bị ra cái đóng ngựa đó. <laughs> rồi gần trăm cái rồi chưa có gì luôn áo thật sự còn tiên thổ lộ không à nhân phẩm của chúng tôi à một lần bài dạ, kiếm ít lệnh bài boss luôn nè Đặt cái kèn nữa cái nhân Tiền thổ lộ cởi trang bị ra rồi anh anh nư hả? À? Trời ơi Xếp đồ này ép sức mạnh mà cởi trang bị ra thì sao mặc lại được Toàn luôn á Nam Anh vô đế, anh tổng kim bên nào rồi anh vô đế Nè đâu rồi ta Ủa kìa rồi lấy ngựa kìa nó chơi nãy giờ kìa Đây đây đây Dạ, nhặt xanh rồi hết 200 cái một chuyện tinh hồng bên tổng đúng không để em vào tổng ôi được một pháo kỹ năng hợp lý nó lại hợp lý được ba cái rượu máu ba cái đại lý á qua qua đại lý qua đại lý qua đại lý đi như này lưu tinh đao pháp đại, à, đại, đại lý trung tâm ơi con con quà giữ chứ không phải con chính à, một cái nến kỹ năng này nè em Được, bên, kiếm bên nào đang, à, bên, kiếm hai nến tìm năng cho chính là nó hợp lý anh em ở bên nào đang viên tổng kim này nhanh còn cái này kỹ năng tìm nhanh chứ tìm nhanh còn cái này có kỹ năng đổi từ từ xíu nữa nè kỹ năng nghe mi rồi trung tâm đây anh chủ đều ý là anh dư thì có chứ mua thì nó còn bán đầy mà từ từ coi thử. một viên thị tinh hôm nay anh còn có nút luôn tinh hồng đưa hết phi tốc quên anh vũ đờ rồi rồi cái gì nữa đánh ta gần 500 cái rồi đủ cố gắng rồi kiếm ít thị tinh đập đồ cũng ngon nam à, ờ, phượng tường nam qua Lam An Tiền Trang uống khải vậy à? Lam An Tiền Trang à? Ok Trời ơi mới cái một lần Một uh, một cái viên thủy tinh rồi ảo vậy đồ ra nhiều nhiều thủy tinh lên lời liền luôn nè em nó mang tiền trang rồi chạy lòng vòng lòng vòng chơi nè tí nữa khải anh ờ, hộp quà đại lỡ 30 tháng 4 nữa nè thì nó sẽ ra phi phong kỹ năng rồi kháng tất cả rồi cũng như là đồ khá nhiều nè chung một tí khải anh cho anh em xem bài boss rồi ba là bài boss thường trời ơi, đặc biệt đây đặc biệt kiếm vài uh, ờ, hiện tinh uh, ờ đây là biệt kiếm vài hành tinh trăm lẻ bốn rồi trời bố xanh thường nữa áo vãi thông thường không vậy nhưng đại trời thông tin hối lộ không rồi thì tinh hiếm gờ luôn anh em thì tinh đúng hiếm luôn anh em thì tinh đúng hiếm luôn anh em anh mày thành đô à ok à một viên thì tinh nữa hợp lý nó lại hợp lý rồi xuống anh mày thành đô cho nó ít tiền uh, mở event tiếp còn 400 cái nè bốn cái ok mất hai viên thị tinh rồi hai tinh hồng một pháo bốn lệnh bài thương cho nó ít ngân lượng ta cho người ít ngân lượng cho Nguyễn năng Lượng nữa cho ta chục viên thì tin là được đa tạ lòng tốt của người để cho mình một cái skin đó skin móc túi nè kế phú tóc bằng tế bằng video đó hồi xưa là gọi skill đi móc túi nè móc túi đại hiệp nè một túi phi tóc đó trời bất thường nữa đặc biệt nó nhiều hơn nè đặc biệt nó nhiều đồ hơn nè 35 túi xin thị tân xin thị tân số hồng lớn thừa tổng bốc thường không em ơi năm cá thường hai cái đặc biệt là bằng năm cá thường này cái đặc biệt nó ngon hơn rồi nè một viên tinh hồng đủ thì tinh đâu pháo kỹ năng tìm nhanh cũng được thì thua lộ nữa đó thì tin nữa kiếm hai dương tử nữa hợp lý hai dương tử nữa hợp lý em một lần này thì uh, như mấy mình trước thì có bốn kim máy thôi nè em bên này bảy kim rồi nè bảy kim kèm với nguyên liệu này nó chung là nó nằm ở cái vị trí khoảng bảy kim rưỡi bảy bảy kim rưỡi khải có like mình tiktok không hôm hôm trước có like nhưng mà bị bị bị bị xóa cái kênh tiktok rồi nè kênh tiktok giờ khải up video thôi kênh tiktok khải bị xóa rồi nó kêu gì úp bị sai bà cộng đồng rồi đó nó xóa xóa kênh tiktok phải ờ, hai mươi mấy ca theo dõi nó xóa à, ảo quái mất kênh tiktok hai mấy ca hai mấy người xem hai mấy ca người theo dõi ừ, ừ. đặc biệt trời ơi toàn xanh rồi một cái đặc biệt rồi nè cũng hợp lý úp cấp úp hai cấp rồi giờ mua cái nick bao nhiêu tiền thì cho được anh để chọn vợ rồi nick tầm này thì à, tầm chung chung thì tầm 8 900 đến triệu là có một nick dàn xe 4 hạt chơi được rồi em. 4 hạt tầm triệu tầm 107 108 là chơi được ok rồi. Còn đỡ với dàn mắt và là một tờ tay kênh thì nó sẽ nằm giá khoảng tầm 2 triệu hơn. Ôi, bất thường không mà ta. Có mỗi con đặc biệt rồi nè, mà chung chung là nhiều bất thường cơ luôn. Con mỗi thường này 200 xu nè. pháo ôi tiềm năng ngon lành cành đào ngon lành cành đào ghe ở đâu đâu đâu, đâu. đó không à, thành đô đông ơi thành đô đông đổi cái pháo kỹ năng đưa tiềm năng đây ok ok đổi giùm cho này đưa cho chính anh luôn cho rồi được hai cái pháo một kỹ một tiềm thành đô á thành đô đông rồi dọn rương dọn rương tiếp tục quýnh mấy cái kia tiếp dọn ờ. ờ, rương phải mở cái hộp cuối cùng rồi này mở hộp cuối cùng rồi đầu này mở 50 cái kia nha nè mấy tiền con lộ này không có giá hay bỏ ở trong này ca này long ca giao dịch này đừng đừng cái nồi ông cái nào anh kỹ này nữa tìm đang dạng chín năm quốc em đây cũng được anh Đúng rồi, kiếm theo sữa hôm trước cũng cũng cũng mua một kênh TikTok like mà like xong nó bị xóa video rồi xóa kênh Khải này nọ luôn. Nó bảo vi phạm bản quyền cái đó nữa, rồi xóa kênh luôn. Ảo thiệt sự mất cái kênh rồi, mất kênh rồi. Mất cái kênh TikTok hai mấy nghìn theo dõi. Tự động ad đó nó xóa luôn nè. Cái cuối cùng quy tốc đại lực ai có cái anh đang còn đi phong ta cầm mưa cho em phải vài luôn rồi nếu có ngày mười mang rồi em ơi không có đâu không có dư đâu anh dùng cánh cho ngày rồi mà rồi giao dịch vào này rồi chốt thủy lời hay lỗ này chốt lời hay lỗ này bảy kim năm đứng gì đây chốt qua bảng chính này thấy chốt lại ba viên thủy tinh chọn k 2 đi một thường hai thường ba thường bốn thường năm thường sáu thường bảy thường một kim tư kèm với một đặc biệt là hai kim ba kim hai ba kim hai hai cây hai cái nến này khoảng một kim đi bốn kim hai bốn kim hai với tinh hồng này cho hai trăm xu bốn kim bốn rồi mới bốn kim bốn rồi em ảo vậy 14 kim 4 à lỗ ba kim máy luôn anh em từ từ ra từ từ còn một cái cuối cùng 14 kim 4 thôi anh em ơi ảo thiệt sự 14 kim 4 thôi rồi mấy phú viên này khoảng ờ, trăm xu ở đây 4 kim rưỡi rồi ok 4 kim rưỡi nha rồi còn một cái cuối cùng thì nó sẽ có thêm vật phẩm từ cái cái cái vật phẩm súng cuối cùng nè đạt móc 1k này rồi mới được 4 kim rưỡi nha anh em đó tất cả được 4 kim rưỡi rồi tiếp tục mở tiếp 4 kim rưỡi rồi mở đó trời sinh lực gì đây viết trần đơn điểm kỹ năng quyển 2 chiếu dạ ok chiếu dạ luôn hôm nay hết hạn luôn shop con này luôn nhanh nhanh rồi một con lên bài boss này bốn trăm rưỡi nha lên bài boss là năm trăm xu 5k nhắc kỹ là khoảng kim 6k Đại Thành này 500 à, xu khoảng 6k rồi à, 6 kim rưỡi 6 rưỡi cuốn này khoảng uh, kim 7 rưỡi này khoảng 500 xu uh, à, 8 kim con này khoảng uh, 500 xu nữa 8 kim rưỡi nói chung là lời này không lỗ nè lời rồi làm xin điện tử nữa 9 kim hợp lý nha nam lời nha nè rồi 9 kim rồi giờ tiếp tục mở tiếp 50 túi này nữa nè 50 túi này có thêm phần thưởng nữa nè đó thu được 9 kim rồi nha tiếp tục này nhân phẩm nhân phẩm nhân phẩm cái này tiếp tục 50 cá này em mà nhân phẩm này tìm thị tinh chỗ này này đó năm kim rưỡi chín kim rồi nha anh em tiếp tục này nhân phẩm hộp quà này cái này phần thưởng này mở này bao là hãng mở này thiên cơ lệnh mở này thiên cơ lệnh mở này trống mở này là hãng phi phong cái này ơi Thủy tinh này, hợp lý này Nó lại hợp lý này, anh may mắn này Anh may mắn này, nó lại hợp lý này Kiếm cái vi phạm ngay một đá mắt sáng này hợp lý Hợp lý À hàng về hàng về Một cái vi phong Kỹ năng này Kỹ năng một cấp này Kỹ năng một cấp này Tiền về này Trời ơi chị Kỹ năng một cấp đó Nữa Kỹ năng một cấp đó Một kỹ năng một cấp mình đang cần cái đó như này kỹ năng một cấp đâu trời ơi kỹ năng một cấp kỹ năng nào ui toàn túi thôi đều khác đều khác đẹp quá đẹp quá đừng cân đừng cân mở thêm năm cá này kỹ năng nào kỹ năng nào ui ui kiến thiết là bao kỹ năng nào ờ, bắt vào đường mở bắt vào đường luôn trời hữu dương tiểu kỹ năng nào kỹ năng ui một cuốn kỹ năng nữa đẹp hợp lý luôn nè quyển 7 luôn tiếp tục này rồi về thành đô đông nghe cho anh ngang mày rồi cái này nó lại hợp lý cái này nó lại hợp lý cái này ôi bắt đầu được nữa tiếp tục trời lại một chú dạ bây giờ bán ơi à chú dạ 15 ngày luôn ngon lành cành đào phi phong đâu phi phong cái này một cấp đâu mình tìm cái phi phong không em ờ, phi phong phi phong phi phong tôi một viên tiến tinh nó hợp lý phi phong đâu rung tay quá rung tay quá trời ơi thằng thiết lắm phi phong đâu phi phong đâu xin cái bị phong xin cái bị phong cầm một kỹ năng bảy cái cuối phi phong đâu kỹ năng rồi đó xa xa xa xa xa xa xa xa xa ra phi phong rồi nha anh em rồi ok có cắn trời xe có cắn nhạc chính luôn ngon lành cành đào ngon lành cành đào luôn nè đó nó lại quán là hợp lý chữ lị rồi ok nãy là chín kim rồi nha để coi chốt tiếp tục anh em ơi chín kim rồi ok làm về chín kim rồi nha anh em giờ nào tính tiền tiếp tục này rồi tiếp tục nha chín kim hai viên thị tinh này là một kim nữa là 10 kim này ok chưa 10 kim phi phong này một kim nữa là 11 đó rồi cái cuốn này một kim nữa là 12 lời nha nam 12 12 kim rồi đá bắn sáng này 500 xu 12 kim rưỡi mấy cái này thì không quan trọng 12 kim rưỡi phi phong này khoảng 500 xu cho nghe 10 mang luôn quá đẹp 13 kim à, túi là hán này thì cứ khoảng 50 xu một túi còn 500 xu nữa nè 10 túi này 14 13 kim 5 13 kim 5 rồi Nói chung là lời lời lời lời lời quá lời luôn nè <laughs> khóc là nó ra em bên này thơm gơ luôn nè bỏ 7 kim mới thôi bán nếu mà bán là mười mấy kim nữa nè 13 kim 5 rồi ok quá đã luôn em ơi rồi vứt cho xe chấn nút nè lưu tinh đa phát rồi đây chấn nút nhanh cho đỡ mấy cái này nó chặt chỗ nè lời nha em lời nhiều lời nhiều luôn lời nhiều luôn là khác nè đây phải tranh thủ hình nước mấy cái này rồi quá đẹp thu lại à, hơn gần 14 kim lời gần một nửa luôn nè <clears throat> ok đặt hàng nước cho bạn chính rồi nó chặt chỗ này nước mấy cái thiết là hán này tại vì một ngày chỉ được 30 triệu 50 triệu từ thiết là hán rồi nè cánh cái đó nó chặt rừng cũng vậy quá hợp lý luôn phi phong đầy đủ không thiếu gì luôn giả dạ là con con lôn được à, ba kỹ năng rồi nha nam con lôn lên được ba kỹ năng rồi nha nam con lôn được ba kỹ năng rồi nha quá hợp lý trời ba kỹ năng được tay 5 k năm quá đã rồi rồi anh em xem video này thì đừng quên uh, cho khải một like chia sẻ em mày. nói chung là ever lần này anh quá đã em mày, từ chính cho đến đặc phụ anh cảm giác không có lỗ nè khá là lời luôn lời từ kinh nghiệm cho đến vật phẩm game rất là nhiều quá ok quá đã luôn nè mình nó có hai phi phong luôn lấy khải nên để đồng hồ là gấp tay trái màn hình đỡ gấp đó anh em mình anh em không thấy gì chết chết chết rồi chết rồi mở lộn rồi chết tôi rồi đây nè đây ok chưa quá lợi rồi được coi giao dịch tiếp tục qua uh, mới nữa nè mày kỹ năng cắt kiểu ra điếu quá lời luôn ngựa này ngựa cho gần lon này 29 người này mấy 4 tháng 5 người này 29 có một người gần hết hạn ok cho người hết hạn trong đường môn này xài đi rồi thiên cơ lệnh này rồi như vậy mấy cái vớ vẩn qua chính luôn thủy tinh này bot này bài phong độ bài bot này đã thành bí kíp này thành kiếp nó lại đây sau này nghe mời sao kỹ năng này tử này đã bóng sáng này hai túi rồi này quá trời đồ thiên cơ lệnh này lưu tinh đao pháp tóc cá nhân rồi ok hợp lý Trời, cháu nào không biết đủ chỗ không ta Mấy anh phụ à, cho anh em mi nè phi vũ ơi Trời, full chỗ này thông cảm này mày Đủ sân, full chỗ này Dùng dịch lại cái này cho nó đi Lú quá, lú quá bot này bot này kỹ năng này rồi đó đã chặt rồi. ok luôn anh em xem video cho một like ủng hộ cho nha anh em ơi và anh em ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì cứ nhấn nút đăng ký kênh giúp khải nào à, đỡ có thể theo dõi những video ờ, video mới nhất từ kênh của khải nào và anh em nhớ nhấn cái chuông nha ai chưa nhấn chuông nhớ nhấn chuông anh em nhớ nhấn chuông thì nó sẽ mỗi lần video mới nhất vào lúc trưa 11 giờ 15 phút nó sẽ thông báo gì cho anh em biết nha phải nhấn chuông thì nó mới thông báo rồi nè anh em không nhấn chuông thì video khải lên anh em không có biết được đâu rồi về trở dạng chính anh em ơi anh này cất cà lon trong này đây cái đà thành này thì uh, sau này khải sẽ vứt cho kẹt em mi mà nó nghe mi này có bí kíp nghe mi trưởng khải sẽ cho nó mát hoặc là khải cho ai khác thôi quá trời quá trời độ bỏ thanh hồng vô rắc rắc dần gia tẩu quật luôn chặt chỗ phong đồ rồi bắt đầu đi gia tẩu luôn nha nam trời của anh em quay lại uh, à, mình chính này lời nha vừa rồi anh bảy kim hơn nhưng mà lời nha nam lời quá trời độ luôn <clears throat> đó dư đồ quá trời đại lực Đi tóc nhất kỹ các cứu ngon đây mười túi tớ này mười bức đó nốt cục 300 này rồi gia tấu gia tấu đến giờ gia tấu viên nè quý viên để làm gia tẩu nè rồi quất nè lên bài boss 34 nè <coughs> tự thì tinh nè tự thì tinh nè được uh, anh Evan được 5 cục thủy tân rồi nè nói chung 6 cục thủy tân khá là khan hiếm được 6 cục thôi hai cuốn mật tịch này dọn cho lương gọn gàng <clears throat> <clears throat> lên bài bót cao thủ này hai con là bài bót này bài bót này đá phát sáng này đá phát sáng thì à, đủ năm cục thì ép cây vũ khí này ép vũ khí phát sáng là đẹp luôn đây nhiên này rồi là bài bót, ok xong rương rồi nè bỏ luôn hộp bài chiến thắng này luôn này rồi, bữa nào uh, bem lên bài boss nè Tầm này khoảng tầm 15 20 con là bem hợp lý luôn nha nè Đó, để anh em vẫn gom gom rồi bem cho anh em xem Rồi, học quà chiến thắng mở luôn Được quân quẹt à, Ái chà chà là được thêm 500 xu Dương thị tinh nữa, hợp lý Quá ngon lành cành đào Tóc, lớn bao Ngon lành luôn Rồi, để giờ tổng rồi nè hay cuốn kỹ năng này hay cuốn kỹ năng này tiền không anh em đọc sát 20 điểm rồi đi ra tổ nè kéo xe đi ra tổ nè quá ngon